Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em hai trận đấu ở hai giải đấu khác nhau Một trận đấu ở giải La Liga cũng như là một trận đấu ở giải Serie A à, Serie A thì anh em chúng ta không ờ, có chiến thắng được cái kèo chấp của AC Milan Tuy nhiên thì trận đấu giữa Barcelona và Osasuna thì anh em chúng ta bú full kèo Khi mà mình có đi cho anh em đó là Barcelona chấp 1 cũng như là cái xỉu uh, ờ, 3 đúng không? Cái xỉu 3 Đấy, thì anh em chúng ta cũng đã bú được cái kèo này rồi Khi mà uh, Barcelona chiến thắng Osasuna với tỷ số là 2-0 thôi à, Quay trở lại ngày hôm nay Ngày hôm nay thì cũng không có giải đấu nào cả Tuy nhiên thì uh, ờ, v buổi uh, chập tối thì bắt đầu sẽ có 3 trận đấu diễn ra à, Trận đấu sớm nhất đó là trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa vào lúc 5 giờ Sau đó là trận vào lúc 6 giờ là Bình Định và Sông Lam Nghệ An Và trận đấu cuối cùng vào lúc 19 giờ 15 đó là trận đấu giữa Hà Nội và Viettel đến với trận đấu giữa Bình Định và Sông Lam Nghệ An. Hiện tại cái kèo chấp đang là đội chủ nhà Bình Định chấp Sông Lam Nghệ An 0.25. À, một mức kèo mình nghĩ rằng là không uh, người ta không đánh giá cao Bình Định đúng không? Chỉ là lợi thế về mặt uh, sân nhà thôi. Tuy nhiên thì xét một chút về phong độ đi. À, Bình Định đang có một phong độ khá là tốt trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ bất bại anh em. À, ờ, 3 chiến thắng và hai trận hòa. Còn đối với Sông Lam Nghệ An thì trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ để thua một trận đấu. Mình nghĩ rằng với cái kèo chấp và 0.25 cũng là một cái kèo hợp lý thôi. Chuyển qua ờ, một chút về ờ, trên dưới cả trận đang là hai hòa. Kèo giả sử đang là hai hòa. À, trong 5 trận đấu gần đây nhất của Bình Định thì hiệu số ra bàn đang là một trận đấu hai bàn anh em một trận đấu hai bàn nó còn đối với sông lam nghệ an Sông Lam Nghệ An trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ cũng vậy cũng có trung bình đó là mỗi trận là hai bàn thắng và mình nghĩ rằng với cái kèo tài 2 sẽ là một cái kèo hợp lý cũng như là sáng để cho anh em chúng ta đầu tư trong trận đấu này. Nào. Mình sẽ nốt lại cho anh em. Trận đấu đó là giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định nhá. À, mình sẽ ưu tiên đội khách hơn. Mình sẽ ưu tiên đội khách hơn. Mình sẽ đi uh, Sông Lam Nghệ An. được chấp 0.25 cũng như là cái tài cái tài hiện tại đang là hai hòa thôi anh em nhé. đây đây cũng là sẽ là một con kèo mình nghĩ là rất hợp lý để cho anh em chúng ta đầu tư rồi à, thì đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em còn tất nhiên rồi trận đấu còn đứng 5 tiếng nữa mới bắt đầu cơ vì vậy kèo tỷ lệ kèo có thể thay đổi cũng như là trận đấu này thì khi nào mình uh, bóng lăn thì mình mới bắt đầu vào kèo và có thể là buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ live trận đấu này cho anh em nhá đấy thì ở đây chỉ là những việc tham khảo thôi còn anh em nào mà thực sự uh, chơi cùng mình thì uh, anh em có thể uh, liên hệ trực tiếp qua Zalo cũng như Telegram và có thể đến với buổi live của mình vào buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đẩy trận đấu này like cho anh em cũng như là để những cái kèo bóng cho anh em để anh em chúng ta sẽ à, cùng chơi trong trận đấu giữa Bình Định tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà anh em nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.